tham khảo vui chơi văn nghệ sở hữu hơi sau ngày hôm sau anh chị em nhé thì trước khi bạn điểm qua bảng kết quả thử số số khu vực miền Nam của chiều ngày hôm nay thì phạm đức trả điểm chính thức cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô dì chú bác chúng ta có một buổi uh, chiều buổi tối thật nhiều niềm vui anh chị em nhé dồi dào sức khỏe và đảm bảo hạnh phúc bên gia đình của những người thân thương của mình anh chị ba ạ à. thì trước màn nhỏ của tất cả toàn thể anh chị em chúng ta đây là cái giao diện chính của youtube soi cầu miền nam phạm đức kênh mới của bên mình anh chị em nhé thế những anh chị em nào chúng ta đã và đang theo dõi video và chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy nhanh tay ấn vào nút đăng ký kênh đồng thời chúng ta ấn biểu tượng quả chuông bên cạnh đây là người nhanh nhất, sớm nhất Cập nhật những video của Phạm Đức Hà này lên đây phân tích cầu lô tô Tiếp chúng tham khảo hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em Cô chỉ cho bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ trả lời với hơi ở trên kênh chính của Phạm Đức này anh chị em Thế trước màn nhỏ của tất cả anh chị em chúng ta đây là cái bảng kết quả thật sơ số lượng mười của buổi chiều ngày hôm nay anh chị nhé. Thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 phải không ạ? Thế ngày hôm nay là mở thưởng cho tất cả anh chị em chúng ta có ba đài thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau. Thế để cho mọi người cho anh chị em chúng ta được rõ hơn về các câu lô tô rơi trong ngày hôm nay. Thế phân vâng, tích sẽ liên qua giải tám ô tô cũng như là cái giải đặc biệt đau đuôi cho bà đại anh chị ba. Đầu tiên ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay đã mở thưởng cho chúng ta chủ lô tô 40 anh chị ba, Đồng Tháp 64 Cà Mau là 61 anh chị em nhé Vâng thưa các sản huyện và đài thành phố thì ngày hôm nay ra có dạng cho chúng ta là 173022 k không đầu 2 và đôi 2 thì in thành cho chúng ta bạch từ đế cách bằng đó là 22 rồi anh chị em ạ Vâng thưa các sản huyện ở đài Đồng Tháp ở đài Đồng Tháp thì ngày hôm nay ra có dạng cho chúng ta là 338702 đúng không ạ K7 đầu 0 và đôi 2 thì in thành cho chúng ta bạch từ đế là 02 rồi anh chị em ạ Và ra ở đài Cà Mau thì ngày hôm nay ra có dạng đó là bảy 003338 anh chị nhé các ba đôi ba và đôi tám in thẳng cho chúng ta đặt chủ đề đó là ba 38 rồi phải không ạ vâng thưa các bạn kết quả tại số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020 Kim Hoa Đài thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và Cà Mau Phiên giải tám tôi cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho ba đài thì phải Đức điểm qua cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em chúng ta được nắm bắt rõ hết cả rồi phải không ạ thì cũng quay trở lại cái bảng video trước rồi trên kênh của YouTube sau cả Việt Nam của ngày hôm qua phải không ạ thì ngày hôm qua thì Phạm Đức có lên video phân tích cầu lô tô cũng như là đưa ra dự đoán trước cho tất cả cho anh chị em chúng ta tham khảo Chú chơi văn nghệ sáo hơi trong ngày hôm nay Đó là ngày 12 tháng 10 năm 2020 phải không ạ Thì ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho chúng ta tham khảo cho ba đài Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và đài Cà Mau Ở đây thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Tết cho chúng ta tham khảo câu lô bạch thủ 34 Song thủ lô tô năm một bốn 5145 anh chị em nhé ở đây Đồng Tháp câu lô tô bạch thủ 85 và song thủ lô tô năm chín chín 5995 Ở đây Cà Mau câu lô tô bạch thủ 67 và song thủ lô tô năm tám tám 5885 anh chị em ạ ba lô cho ba đài đó là cầu song thủ lô tô năm 5225 anh chị em nhé Thế những con số Phạm Đức đạt tốt theo video cho toàn thể mọi người tất cả anh chị em chúng ta đây Thì Phạm Đức cũng đã lưu ý cũng như là thông báo với anh chị em ta rồi phải không ạ Chúng ta theo dõi video và hãy lưu ý chú ý với Phạm Đức anh chị em nhé Mỗi con số đều là tính tham khảo mà thôi Thì chúng ta theo dõi video chung kết thì chúng ta chơi anh chị em nhé không trùng cầu kèo thì chúng ta nghỉ chúng ta không nên chơi đúng không ạ vì mọi con số mọi cầu kèo thì đều mang tính chất khả quan cũng như là dự đoán thôi cho chúng ta tham khảo vui chơi thôi anh chị em nhé Vâng thì cùng quay trở lại các bạn kết quả thực số số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay để xem ngày hôm nay chúng ta thu hoạch cũng như là chiến thắng được các cầu lô tô nào phải không ạ? Thì đầu tiên thì ở cái bảng lô tô là thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay cầu lô tô bạch thủ chúng ta ở trên bây giờ <clears throat> đó là 34 anh chị em nhé 34 và song thủ lô tô 5445 phải không ạ? Thì ngày hôm nay anh chị bảng ngày hôm nay thì cầu lô tô bạch thủ 34 thì ngày hôm nay chúng ta không chiến thắng được rồi anh chị nhé 34 thì đã về 24 và chúng ta phải không ạ 4554 thì đã về bộ kép bằng 44 nữa rồi ngày này thì rất chi là tiếc anh chị em ạ câu thủ bảy thủ cũng như là song thủ thì chúng ta đã không chiến thắng được ở đài thành phố Hồ Chí Minh rồi anh chị em nhé lúc thì bù lại cho ở đài thành phố Hồ Chí Minh câu trong thủ tôi bao lô cho ba đài đúng không ạ bao lô cho ba đài thì ngày hôm nay chúng ta lại chiến thắng tức bình rực rỡ ở đài thành phố ở cái đài này anh chị em ạ hai năm 2552 phải không ạ chủ đô năm hai cũng như là 25 thì ngày mai đạt đấu cả cặp rồi anh chị em nhé niềm vui nhân đôi cho tất cả anh chị em ngày hôm nay xin chúc mừng cho những anh chị em nào chúng ta ngày hôm nay kết cặp bao lô ba hai đài 2552 ở đây thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng được hai triệu ô tô anh chị em nhé vâng thì còn ở cái bảng lô tô đại Đồng Tháp anh chị em ở đây Đồng Tháp thì ngày hôm qua Phạm Đức còn lên video tốt cho chúng ta tham khảo câu lô tô bạch thủ 85 và song thủ lô tô năm 5995 phải không ạ thì uh, à, 85 thì ngày hôm nay chúng ta tôi biết rồi bạch thủ thì chúng ta đã thiếu đi một bước vào rồi anh em nhé thì ngày nay chúng ta không chiến thắng được cầu thủ bạch thủ 85 rồi cũng như là đầu tám thì ngày hôm nay về cho chúng ta có chú tôi đó là 87 83 anh em nhé hai chú tôi 87 và 83 mà thôi đúng không ạ rất tiếc thì ngày hôm nay chúng ta thiếu đi một chút may mắn cho chúng ta ngày hôm nay rồi vâng thì con câu song thủ năm 5995 cũng như là cầu bạch thủ thì ngày hôm nay chúng ta đã không chiến thắng anh em ạ 59 về 49 anh em nhé rất chỉ là khó chịu phải không ạ Vâng thì còn ở các bạn lô tô đài Cà Mau thì ở là Cà Mau thì ngày hôm qua Phạm Đức Tuân cho chúng ta tham khảo câu lô tô bạch thủ 67 xong thủ lô tô 5885 anh chị bạn thì uh, câu lô tô bạch thủ 67 thì như tất cả mọi người có thể anh xem ta đã rõ rồi thì ngày hôm nay chúng ta đã chính thức ăn chủ phi lộn rồi anh xem ra trước 67 lộn xào thành 76 anh chị bạn Thứ nhất anh chị nào chúng ta có kết các lô tô bạch thủ Phạm Đức Tuân cho chúng ta tham khảo ở chỉ video 67 thì chúng ta có thể bao lô cả cặp thì chúng ta cũng có được chút quà của khu vực miền Nam của đảng Cà Mau ngày hôm nay rồi anh chị em nhé thì đít 7 ngày hôm nay ra rất nhiều anh chị em ạ à. 67 thì ngày hôm nay 57 giá 3 nhảy anh chị em ạ cũng xin chúc mừng cho những anh chị em nào chúng ta ngày hôm nay chúng ta có kết cấu tố 57 này thì chúng ta đến được tưng bừng rực rỡ sáng nhất của khu vực miền Nam ngày hôm nay rồi anh chị em nhé 3 triệu lô tô 57 anh chị em nhé đồng thời bù cho chúng ta bồi cho chúng ta tiếp chiều lô tô 47 nữa anh chị em ạ nó chỉ là rực rỡ ở đôi 7 ngày hôm nay phải không ạ thì chúng ta 67 thì chúng ta đã về 76 mà thôi vâng thưa con cầu uh, à, sắp thủ đô tô năm tám tám năm thì như ở đài uh, đồng tháp cũng như là cà mau thì ngày hôm nay ba cái đài năm tám tám năm chúng ta không chiến thắng được thôi anh chị nhé vâng thưa uh, à, những chung với đó thì ngày hôm nay thì ở cái bảng đấu tôi là khu vực miền nam thì chúng ta cũng có được chút quà đúng không ạ chúng ta cũng có uh, dù gì thì chúng ta cũng có chút quà của khu vực miền nam của ngày hôm nay rồi ở tại thành phố hồ chí minh thì chúng ta đã chiến thắng được hai trận đấu tô 52 và 25 đúng không ạ ở đây cano thì chúng ta lộn sao chủ lô tô là 76 74 thì chúng ta cũng có được chút quả nhỏ nhỏ rồi anh chị nhé vâng thì duy nhất chỉ cái bảng lô tô đấy đơn tháp ngày hôm nay anh chị ạ ở đây đơn tháp ngày hôm nay thì chúng ta thiếu đi một chút may mắn phải không ạ thì hứa hẹn với tất cả mọi người có thể anh chị chúng ta vào một ngày mai vào một ngày mai đẹp trời hơn phải không ạ để cho anh chị em chúng ta những cơ lô tô ok hơn để chúng ta vui chơi văn nghệ xả hơi sau ngày mai anh chị nhé Mỗi tôi một lần nữa fan của chúng ta mặt cho anh chị em rất là đội nhóm soi cầu miền Nam của mình. Xin cảm ơn cảm ơn cái tình cảm của tất cả mọi người toàn thể anh chị em chúng ta đã bước chút thời gian và theo dõi video của Phạm Đức phải không ạ? Gần 300 anh chị em chúng ta đã theo dõi kênh YouTube soi cầu miền Nam Phạm Đức kênh mới của đời mình. Anh chị nhé. Đồng thời cũng như là để lại cho Phạm Đức 9 nút like và một nút like anh chị em ạ. Thì nút like là hoàn toàn miễn phí mà thôi anh chị em nhé. Thì chúng ta bước chút thời gian ấn một nút like phải không ạ? để tạo thêm nguồn động lực niềm cảm hứng cho kênh anh chị em nhé để hàng ngày lên đây tiếp tục được bán những câu tô chuẩn hơn chính xác hơn ok hơn phải không ạ cho đi thì để chúng ta nhận lại anh chị mà chúng ta bớt chút thời gian ấn vào nút like để thổi hồn vào những con số cho ngày mai anh chị nhé con số nó cũng có linh hồn của nó thôi phải không ạ lượng like mà ít thì con số nó không đủ anh chị nhé với tình ngày hôm nay cũng như là ngày mai thì chúng ta có ngày nay thì chúng ta có chiến thắng được các cầu thủ nào phải không ạ cũng như là ngày mai thì chúng ta kết các cầu thủ nào thì chúng ta đừng quên bình luận công khai chia sẻ ở đây anh chị nhé để chúng ta cùng nhau vào đây bàn luận cũng như là tham khảo để cân nhắc vui chơi văn nghệ sạp hơi sau ngày mai bình luận là công khai cũng như là nút like là miễn phí thôi anh chị nhé cho đi thì để chúng ta nhận lại anh chị ạ bước chung thời gian 50 giây phải không ạ ấn à, nút like anh chị nhé tôi vừa là những con số cho ngày mai để cho ngày mai chúng ta chiến thắng cho ba đài bên tre vũng tàu và đài bạc liệu của ngày mai phải không ạ vậy thì ờ, trước khi vào phần tốt rồi cho mọi người chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ sản phẩm bể hơi cho ngày mai phải không ạ thì bạn đức sẽ điểm qua cái bảng kết quả ngày thống sổ số vực miền Nam của tuần trước anh chị nhé thì ngày mai sẽ có ba đài đó là bến tre vũng tàu và liêu phải không ạ thì cái trước màn ảnh nhỏ của anh chị chúng ta đây đó là cái à, bảng của tuần trước anh chị em ạ thì tuần trước mà thường chúng ta có ba đài bến tre vũng tàu và bạc liêu thì giải tám cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho bà đài thì tuần trước đã ra đây cho tất cả anh xem rồi phải ạ thì bạn đức được sâu qua cho anh chúng ta được rõ hơn để chúng ta được nắm bắt san lọc vào cho mình các cầu ô tô cân nhắc vui chơi làm nghệ sẽ bị hơi sau ngày mai anh xem nhá Bên trên giải tám tôi là 97 vũng tàu 89 và bạc liêu 71 phải không ạ giải đặc biệt giải đặc biệt ở đây bên tre vũng tàu cũng như là bạc liêu phải không ạ thì là bên tre giải đặc biệt ra được chủ đề là 03 và vũng tàu 97 bạc liêu là 68 anh xem nhá thì các cầu ô tô bạch chủ đề cũng như là đầu ô tô à, giải tám của ba đài của tấn trước thì có được là điểm qua cho anh chị em ta được nắm bắt rõ hết càng rồi phải không ạ thì để cho mọi người anh chị em ta được rõ hơn thì tạo đức sẽ để dạy đi và phản tốt cho mọi người chúng ta tham khảo để vui chơi huấn luyện sau đó bé hơi sau ngày mai trong ba đài bên tay vùng tỏ bạc liêu anh chị em nhé thì sau khi nghiên cứu cầu kèo anh chị em à, sau khi nghiên cứu cầu kèo phong đức công việc anh chị em tôi mũ đội nhóm soi cầu miền nam của mình cũng đã bất chút thời gian phân tích các cầu tôi cũng như là đưa ra dự đoán của mình trước cho tất cả anh chị em ta tham khảo lên hơi cho ba này bến tre vũng tàu bạc liêu cho ngày mai đây rồi anh xem nhé thì uh, trước màn nhỏ của anh chị em chúng ta đây là cái bảng chốt số của kênh youtube soi cầu miền nam phạm đức các bạn tiếp tục tham khảo trong ngày mai tức ngày 13 tháng 10 năm 2020 ở đây bến tre thì ngày mai phạm đức chốt cho chúng ta tham khảo bạch thủ đô 76 song thủ lô tô sáu anh chị em nhé vũng tàu ba bạch thủ và song thủ hai tám tám hai bạc liêu bạch thủ tám 85 và song thủ lô tô bảy 5775 ba lô cho bài đó là câu sân thủ lô tô 29 và 92 không ạ thì hiện tại thì à, thời điểm hiện tại thì câu kèo thì quay đang khá là ảo ở trên nhé nên chúng ta theo dõi bên trên thì chúng ta hãy cân nhắc kết những câu nào những số nào thì chúng ta kết chúng ta chơi văn nghệ trả lời năm ngàn thôi anh chị nhé không trúng câu kết chúng ta không nên chơi phải không ạ vì mọi câu kèo mọi con số đều mang thể tham khảo mà thôi trùng kết thì chúng ta chơi không trúng câu kết chúng ta nghỉ anh chị nhé vâng thì à, có những anh xem nào chúng ta đang thua tha nợ đặt đó bạn đặt xa bờ đi câu đoạn số Chúng ta đang cần những số tiền nhất chính xác nhất để chúng ta va tiền hợp lý chơi vào cốt lớn để kiếm thêm thu nhập nhanh chóng và vâng thì chúng ta nhanh tay thêm bạn vào zalo của phạm đức anh em nhé Zalo 0936 512 186 Bao lô xin đã đầu với câu kim số tuần hàng ngày cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em Chúng ta những câu lô tô chuẩn nhất và chính xác nhất anh chị em nhé Thì hiện tại ở bên phòng đức đã còn đèn tuần cũng như là nhóm tháng vừa ưu đại rất chi là thấp anh chị em ạ Thế nhưng anh chị em nào chúng ta còn nhu cầu tham gia vào nhóm tuần cũng như là nhóm tháng của bên mình Thì chúng ta hãy nhấn tay thêm bạn vào Zalo để được hỗ trợ cũng như là tư vấn để hàng ngày chúng ta cập nhật các câu lô nhanh nhất và chính xác nhất anh chị em nhé Thêm bạn vào Zalo không chín ba sáu năm một hai một tám sáu để được vào nhóm nhiều người đúng cách anh sẽ bạn. Thì các bạn chốt rộng của kênh youtube sau cầu mình Nam Forex trong ngày mai Châu Ba này Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu cho ngày 13 tháng 10 năm 2020 Thì phân tích bản chương trình video này cho tất cả anh chị đã được giỏi hết cả rồi đúng ạ? Thì bây giờ cũng đã là của video rồi anh chị nhé Thì một lần nữa Phạm Đức cũng xin thay mặt cho anh chị trong ngũ đồng nhập sau cầu miền Nam của mình Xin chúc cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em cô dì chú bác Đặc biệt là những anh chị em chúng ta đang ấn like cho kênh đúng không ạ? thế ngày mai ngày mai chúng ta chiến thắng tưng bừng cũng như là rất sớm hơn ngày hôm nay anh chị em nhé thế bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người tôi thì anh chị em chúng ta vào buổi chiều buổi tối của ngày mai